Xin chào anh em Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đó là quét tờ mã vạch hay người ta gọi là quét ngang Cái quét tờ mã vạch này không phải như quét tờ mã vạch uh, ngày xưa Đấy nhà tôi đã cải tiến hơn ngày xưa chỉ là một pin bây giờ là hai pin anh em chơi tối đa là 8 tiếng đấy sạc anh em chơi được 8 tiếng nhá không phải như ngày xưa chơi được tầm 6 tiếng đấy cái bệ quét từ ma vạch này nó không tôi giới thiệu qua là nó không phải là như kiểu cái lướt tiền anh em cái lướt tiền này hay là cái thảm anh em bắt buộc phải lướt qua nó thì nó mới báo về cục dung này về chẵn hay là về lẻ nhà tôi đã cải tiến hơn anh em mình không biết là người chơi hay người sóc cái anh em mình cần đặt trước nó khoảng 25 đến 30 phân tối đa của nó là 35 phân anh em nhé nó sẽ báo về cục dung này về chẵn hay về lẻ cho anh em đấy cái này nó rất mỏng này anh em đi chơi đó. anh em ngụy trang vào dán vào tờ tiền này hay là anh em để trong giày hay ống chân này hoặc là để trong ví này đấy đi kèm theo nó vẫn là một bộ vị không tang anh em nhé đây là con tú tôi cắt sẵn ra anh em lưu ý 100 trăm không tang nhà tôi có rất nhiều loại quân thăng long villa đóm à, con tú à, ngựa hay villa bất cứ cái gì anh em đơn vị nào chơi bất kỳ quân gì anh em cứ alo tôi chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày cho anh em xong luôn quân gì nhà tôi có bát đĩa nha anh em lưu ý bát đĩa hoàn toàn xanh chín đấy anh em đi chơi chỉ cần một bộ quét ngang này hoặc một bộ vị không tang anh em có thể chiến thắng 100 trăm luôn nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai anh em nhé anh em lưu ý này đi chơi cờ bạc có hai nguyên lý một là người chơi hai là người sóc cái anh em lưu ý này cái này à, không cần người sóc tái anh em cũng có thể chơi được mà là người sóc tái anh em cũng có thể chơi được nha anh em nhé anh em lưu ý cái điều đó sau đây tôi xin test thử cho em vài ba tiếng bạc để cho anh em độ chuẩn xác của quét từ mã vạch này như thế nào ở đây có công tác này anh em nhớ bật lên này đi chơi này đây là cái ví bình thường nhé tôi để vào trong ví này anh em cứ lượng này tôi là người chơi này giả sử là người chơi này cứ ước lượng đây, đây tôi đang chỉnh cho là 35 phân này anh em này nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi cũng dung tứ tử dung hai nha anh em nhé cái cờ, cái cục dung này cầm trên tay ạ chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe độ cảm nhận độ chính xác của cái bệ quét ma cờ đấy như nào lẻ dung một này anh em này ra dung và dung này anh em này sấp đôi của nó đánh anh em đánh tất tay luôn không bao dung Đấy, tứ tử không hai nha anh em nhé sau đây chúng tôi xin đánh thử cho em vài ba tiếng bạc là người chơi đấy ra dung này sau đây tôi cầm cái cục dung này lên trên tay này để tôi cho anh em nghe cảm nhận là không ai có thể biết được sau cái này người sau cái xong này người chơi kéo về lòng này cứ ước lượng của nó ba mươi ba phân kéo về lòng này tiếng này chắc chắn là lẻ rồi anh em nhé anh em nghe tiếng không bao nghe tiếng đúng không ba trắng này anh em này đấy sóc tiếp này anh em kéo về làm này vẫn lẻ nha anh em nhá cái dung này chỉ mình tôi biết thôi ba đen này sau đây tôi để ra cái bát này cho anh em nghe độ cảm nhận của nó về chẵn này về lẻ anh em cùng cảm nhận nhá cái này nó chơi kéo về lòng thôi ví dụ cách xa khoảng 6 70 phân nó không quét được anh em chỉ cần kéo về lòng 30 phân đến 35 phân này, cái sau không kéo về lòng này dung một này lẻ này anh em này lại ba đen này đấy tôi xin sóc thử cho em hai ba tiếng bạc nữa này anh em lại kéo về lòng này lẻ tiếp này bạc cầu à ba trắng này đánh cái này mà gặp những con nào khác nữa là con bạc khác nữa thì hết tay luôn kéo về lòng tiếp này vẫn lẻ này hôm nay chả biết là sau nguyên cầu lại ba trắng lại lên ba đen này sau đây tôi xin sóc thủ cho anh em một tiếng bạc nữa này là người chơi nhá anh em nhá để kéo về làm này vẫn lẻ anh em ạ ba đen này đây tôi giả sử là người chơi sau đây tôi xin giả sử là người sóc cái đấy để tôi rung lên để cho anh em cảm nhận này anh em mình sóc cái này cứ dài tay ra này tôi đặt trước nó ước lượng 30 35 phân này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba trắng này đấy xong tiếp này cái đặt trước tôi mỏng này vẫn lẻ này vẫn ba trắng này anh em này xong tiếp này vẫn lẻ này bạc bạc cầu vẫn ba trắng này anh em này tôi xong bằng da sấp đôi cho anh em luôn nhé không dung này sấp đôi này anh em này tôi mở này chồng quân nó vẫn báo hết cho anh em nhá nó quét độ quét của nó độ chuẩn xác của nó lên 99 phần trăm anh em nhá tôi sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba đen này đây tôi để luôn tứ tử này cho anh em này tứ tử dung hai nha anh em cứ đặt trước nó cứ 30 35 phần nó sẽ tự động báo cho ta về chắn hay về lẻ đấy anh em lưu ý này đi chơi anh em chỉ cần bộ quét mã vạch mã từ này anh em ngụy trang một ví hay cho ông rẻ hay cho ông chân và một bộ vị không tang bát đĩa hoàn toàn danh chín anh em có thể chiến thắng đến 99% anh em nhé nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0989 30 30 50 để nhận tư vấn miễn phí nhà tôi có hai cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình cơ sở 2 bến xe giáp bát nhà tôi nhận giao hàng toàn quốc nha anh em lưu ý lại cộng mới bảo hành đấy nhà tôi có rất nhiều loại dụng cụ cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bầu cua bịp cảm ơn anh em xem clip xin chào anh em hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đó là quét tờ mã vạch hay người ta gọi là quét ngang cái quét tờ mã vạch này không phải như quét tờ mã vạch uh, ngày xưa đấy nhà tôi đã cải tiến hơn ngày xưa chỉ là một pin bây giờ là hai pin anh em chơi tối đa là 8 tiếng đấy sạc anh em chơi được 8 tiếng nhá không phải như ngày xưa chơi được tầm 6 tiếng đấy cái bệ quét từ ma vạch này nó không tôi giới thiệu qua này nó không phải là như kiểu cái lướt tiền anh em cái lướt tiền này hay là cái thảm anh em bắt buộc phải lướt qua nó thì nó mới báo về cục dung này về chẵn hay là về lẻ nhà tôi đã cải tiến hơn anh em mình không biết là người chơi hay người sóc cái anh em mình cần đặt trước nó khoảng 25 đến 30 phân tối đa của nó là 35 phân anh em nhé nó sẽ báo về cục dung này về chẵn hay về lẻ cho anh em đấy cái này nó rất mỏng này anh em đi chơi đó, anh em ngụy trang vào dán vào tờ tiền này hay là anh em để trong giày hay ống chân này hoặc là để trong ví này đấy đi kèm theo nó vẫn là một bộ vị không tang anh em nhé đây là con tú tôi cắt sẵn ra anh em lưu ý 100 trăm không tang nhà tôi có rất nhiều loại quân thăng long villa đóm à, quân tú à, ngựa hay villa bất cứ cái gì anh em đơn vị nào chơi bất kỳ quân gì anh em cứ alo tôi chúng tôi sẽ làm cho anh em trong ngày cho anh em xong luôn quân gì nhà tôi có bát đĩa nha anh em lưu ý nhé bát đĩa hoàn toàn xanh chín đấy anh em đi chơi chỉ cần một bộ quét ngang này và một bộ vị không tang anh em có thể chiến thắng 100 trăm luôn nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai anh em nhé anh em lưu ý này đi chơi cờ bạc có hai nguyên lý một là người chơi hai là người sóc cái anh em lưu ý này cái này à, không cần người sóc cái anh em cũng có thể chơi được mà là người sóc cái anh em cũng có thể chơi được nha anh em nhé anh em lưu ý cái điều đó sau đây tôi xin test thử cho em vài ba tiếng bạc để cho anh em độ chuẩn xác của quyết từ mã vạch này như thế nào ở đây có công tắc này anh em nhớ bật lên này đi chơi này đây là cái ví bình thường nhá tôi để vào trong ví này anh em cứ lượng này thì tôi là người chơi này giả sử là người chơi này cứ lượng đây, đây tôi đang chỉnh cho là 35 phân này anh em này nguyên lý hoạt động của nó vẫn là lẻ dung một sấp đôi cũng dung tứ tử dung hai nha anh em nhá cái cược cái cục dung này cầm trên tay ạ chỉ một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe độ cảm nhận độ chính xác của cái bệ quét mắt master đấy như nào lẻ dung một này anh em này ra dung vào dung này anh em này sấp đôi của nó đánh anh em đánh tất tay luôn không bao dung đấy, tứ tử dung hai anh em nhá sau đây chúng tôi xin đánh thử cho em vài ba tiếng bạc là người chơi đấy, ra dung này sau đây tôi cầm cái cục dung này lên trên tay này để tôi cho anh em nghe cảm nhận là không ai có thể biết được sau cái này người sau cái xong này người chơi kéo về lòng này cứ ước lượng của nó mươi 35 phân kéo về lòng này tiếng này chắc chắn là lẻ rồi anh em nhé anh em nghe tiếng không bao nghe tiếng đúng không ba trắng này anh em này đấy sau tiếp này anh em kéo về lòng này vẫn lẻ nha anh em nhá cái dung này chỉ mình tôi biết thôi ba đen này sau đây tôi để ra cái bát này cho anh em nghe độ cảm nhận của nó về chẵn về để anh em cùng cảm nhận nhé cái này người chơi kéo về lòng thôi ví dụ cách xa khoảng sáu bảy mươi phân nó không quét được anh em cứ cần kéo về lòng 30 phân đến 35 phân này, cái sau không kéo về lòng này dung một này lẻ này anh em này lại ba đen này đấy tôi xin sóc thử cho em hai ba cứ bạc nữa này anh em phải kéo về lòng này lẻ tiếp này bạc cầu à ba trắng này đánh cái này mà gặp những con nào khác như là con bạc khăn thôi thì hết tay luôn kéo về lòng tiếp này vẫn lẻ này hôm nay chả biết là sóc nguyên cầu lại ba trắng lại lên ba đen này sau đây tôi xin sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này là người chơi nhá anh em nhá kéo về lòng này vẫn lẻ anh em ạ ba đen này đây tôi giả sử là người chơi sau đây tôi xin giả sử là người sóc cái đấy Để tôi rung lên này cho anh em cảm nhận này à, anh em mình sóc cái này cứ dài tay ra này cứ đặt trước nó ước lượng 30 35 phân này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba trắng này đấy sóc tiếp này cứ đặt trước cái mặt này vẫn lẻ này vẫn ba trắng này anh em này xong tiếp này vẫn lẻ này bạc này bạc cầu vẫn ba trắng này anh em này tôi sóc bằng da sắp đôi cho anh em luôn nhé không dung mày sắp đôi này anh em này tôi mở này chồng quân à, nó vẫn báo hết cho anh em nhé nó quét độ quét của nó độ chuẩn xác của nó lên 99 phần trăm anh em nhé sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa này vẫn lẻ này anh em này tôi mở này ba đen này đây tôi để luôn tứ tử này cho anh em này tứ tử dung hai nha anh em cứ đặt trước nó cứ 30 35 phần nó sẽ tự động báo cho ta về chắn này về lẻ đấy anh em lưu ý này đi chơi đó, anh em chỉ cần bộ quét mã vạch mã từ này anh em mình trang một ví hay cho ông rẻ hay cho ông chân và một bộ vị công tang bát đĩa hoàn toàn danh chín anh em có thể chiến thắng đến 99% anh em nhé nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0989 30 30 50 để nhận tư vấn miễn phí nhà tôi có hai cơ sở cơ sở bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe giáp bát nhà tôi nhận giao hàng toàn quốc nha anh em lưu ý lại cộng mới bảo hành đấy nhà tôi còn rất nhiều loại dụng cụ cờ bạc bịp sóc đỡ bịp bầu cua bịp cảm ơn anh em xem clip